Thi kệ cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật sanh tại ca tỳ la vệ nay thuộc về lãnh thổ nê ban tuyên sơn cao ngất mấy ngàn xuân về trong cảnh giang sang tươi hồng khâm cả nương đơm bông kênh la dân chung hồ như đã thuận lương đứng vua tịnh phản đường đường à, Chỉ vì vương quốc thời đang thái bình Cả đất nước yên lành dân đổi à, Vua thuộc dòng dòng dõi thính ca Đức Bà Hoàng hộ Ma Gia Thuận hàng quyền quý trải qua bao đời Cả hai vị là người thiện nghiệp Có nhân lành nhiều kiếm tu hành Cả hai đứng hạnh xưng danh Vào hàng cha mẹ muôn nghìn lê dân Nhân vào diệm kinh thành có lễ à, vua tôi cùng hội để vui ca bấy giờ hoàng hậu ma gia vừa lên dân lễ hương hoa điện thờ trước ngọ môn xong thời bố thí à, hoàng hậu về ngơi nghỉ trong cung bỗng mơ vôi chăng trên không à, sao ngà chăng toát tự hông đi vào bà đêm điều chim bao vừa đắng à, kệ thanh hoàng tinh phạn cũng nghe đứng vua an ngồi vỗ về à, lên truyền gọi kẻ tiên chi luận bàn rằng hoàng hậu sinh hàng con quy à, tại đứng cao đứng chi vẹn toàn đứng vua mừng rỡ vô vàng à, vì chân có kẻ đảm đang ngôi trời rằm tháng tư trăng tròn vừa đến lâm tỳ ni thượng nguyện sinh tươi trong khi hoàng ngẫu dạo chơi bỗng nghe hoa ngát hương trời vô ưu à, đưa tay phải nâng niêu định ngăn thái tử liền bất giác giang sinh à, bây giờ khắp chốn kinh thành bỗng nghe khí hộ mát lành hắn ra muôn cây cỏ đơm hoa kênh chảy à, nướng sông nguồn bỗng thấy cao thêm à, không chung chim hót vang rền hào quang tỏ sang khắp miền mười phương vua tình phản vô cùng vui sướng à, mời tiên chi xem tướng kỳ tài đoán dùm vận mệnh tương lai à, rằng người tương tốt bầm hai đủ đầy đoán thai tự đứng tài bậc thánh à, nhưng đức vua chẳng muốn chút nào chỉ vì như vậy mãi sao à, ai người kế vị vua trao ngôi trời Vua tình vạn muôn dời định mệnh à, Nên thánh hoàng ý định đặt tên Xì đạt ta nghĩa nói lên à, Là người thành đạt ngồi trên vững vàng cái ngôi vị thánh hoàng ám chỉ à, là ngôi trời cai chỉ muôn dân à, đâu ngờ ngôi vị thánh nhân lại là ngôi Phật xuất trần xưa nay à, riêng hoàng hậu sao ngài sanh nở chỉ bảy ngày sống ở trần gian nghĩ mình nhiễm vũ chu toàn không còn nghiệp bao buộc ràng chậm lưng sau khi chung sanh thân bốn đại bà vãng sanh về lại cõi trời cõi trời đau lợi yên vui tâm hồn trong sạch sống đời thành cao Vua tình phản liền trao thái tử à, Gô ta ni gìn giữ dưỡng nuôi à, Mỗi ngày một lớn khôn rồi Thân hình diện mạo ra người khôi ngô Tài năng cùng cơ hồ bộc lộ à, Xưng khỏe tôn đứng độ hơn người Thông minh chỉ tuệ tuyệt vời, Nghề văn nghiệp võ học thời tinh thông. Thời gian ngăn đã hơn thầy dạy, Nên nhiều thầy e ngại cao lui, Dù thầy giỏi những được mời, Chỉ thời gian ngắn là thôi sạch nghề. Mặn dầu đã cực kỳ quyền quý à, Là đương kim kế vị ngai vàng dù là thái tử cao sang à, Không hề ngạo mạn huênh hoang kinh người Luôn vui vẻ tươi cười nhã nhặn à, Với mọi người bình đẳng vô tư Mọi điều bạc ái nhân từ tận tình cứu giúp hầu như mọi người vì lẽ ấy vua tôi yêu quy à, thần dân điều nể vị tôn vinh à, càng yêu càng quý con mình vua cha càng thấy sự tình lo âu Sợ cai cảnh mãi sao thai tử à, Sẽ thành người tu sĩ xuất gia Để thành vị Phật như là Những lời tiên đoan của A Tư đàm nhưng là thấy dần già khôn lớn à, Thai tử thường lặng lặng chậm tư ít khi cười nói vô tư à, ít khi vui vẻ giống như thiểu thời lòng lo sợ những lời tiên đoán à, sẽ đến hội linh ứng tương lai vua cha dùng kế trong ngoài à, truyền xây cung điện lâu đài ba nơi để thai tử vui đời chán lễ tạo tưng bừng như lễ quanh năm bao nhiêu mỹ nữ cung tần chỉ mong thai tử muôn phần thành thời Chọn cho con được người nhan săn Con gái vua thiện giác nhân hòa Nàng là công chúa tiên xa Gia du đà la hiền hòa đoan trang Nàng nổi tiếng ngàn vàng nhân đứng à, Vua dọn đường gia thất cho con à, Những mong hạnh phúc hôn nhân Vợ con phú quý cầm chân được ngài sông vừa cảnh vui vậy vương giả Sự vinh hoa hơn cả trận đời Lòng Ngài nắng chiếu đêm Ngài Cho rằng hạnh phúc trận ai vô thường Nhân dịp hôm hạ điện lễ lớn Thái tử theo vua hướng gia đồng Mùa xuân quang cảnh tưng bừng, à, Muôn dân vui vẻ tập trung cày cày. Nhìn cảnh vật phố bài xanh tốt, à, Cảnh xuân về chim hót hoa tươi, à, Bầu trời quang đảng rạng ngời, Cho xuân phơi phới nơi nơi hữu tình giữa khung cảnh thanh bình an lạc à, với tâm hồn soi xét nhân gian à, đời đầy cảnh khổ cháy ngang à, vô thường vô ngã tiệm tàng thương đau Đời chẳng phải đẹp màu tươi sắn Như thoáng qua ánh mắt muôn người Nông dân lao khổ dưới trời, à, Cháu bò quần quật thay người gian lao, Đề à, đội lấy bó rau bán gạo, Đời lắm điều chớ cháu bi ai. Nhìn qua cảnh vật phơi bài, Chiếm muốn nuốt sống bao loài trùng sâu, à, Ngay khi ấy kẻ vào săn bắn, Tên nó còn đang nhắm vô chim. Bên rừng dày đặt quanh mình à, Thì loài hổ báo đang rình thở săn à, Nhìn canh vật thương tâm viên trong à, nạn tương tàn không lúc nghỉ ngừng. Miệng ăn sự sống không ngừng, à, Gieo nhân chém giết vô cùng giả mang, à, Ngài nhận thấy rõ ràng sáng tỏ, Đời vốn là bề khổ bao la một hôm xin phép vua cha ra thành quanh quần giáo qua một vòng Đến cửa đông thay người già cá Đứng bên đường mệt lá còng lưng Mắng lòa tai điếc ngậm ngừng à, chống đi từng bước xem chừng muốn siêu Đến cửa nam gặp điều chương măng à, Thấy một người bệnh tật thường đau Nhìn người rên xiết lễ chào à, Xót lòng thái tử bài trao thương tình ra cửa tay lại nhìn người chết à, sát bên đường nhê nhết tanh hôi à, Rùi bu kiến đậu nặng mùi xa xình gom ghiếc giữa người lại qua ba cảnh khổ như già bên trên à, cùng cảnh tình thế thiết tranh nhau mà ngài được thấy không lâu à, ghi vào tâm trí hằng sâu đáy lòng một hôm khác ra vùng cửa băng à, thấy một người gian dẫm chàng nghiêm à, bên đường cân bước lặng yên à, sống đời ẩn sĩ an nhiên thanh nhàn Ngài bước lại ôn tồn thấm hỏi rằng tu hành là bởi lẽ chi Việc này lời lan được gì à, Xin người lượng thứ tự bi đáp lời Rằng mục đích của người tu tâm à, Là mong lìa chói buộc nhân gian Việc tan phiền não buộc ràng à, Khi thành chánh giác quyết tâm độ đời Mấy câu nói đáp lời thái tử ờ, gợi đúng điều ấp ủ lâu nay. Đúng vào hoài báo đêm ngày ờ, như vừa mở mắng nên ngài ung dung. về hoàng cúng tô cùng thanh thượng ờ, xin đứng vua ban lượng hải hà cho ngài được phép xuất gia nhưng vua tịnh phạn xót xa chối từ Ngài đề ngự nếu như bốn việc à, mà Thánh Hoàng giải quyết được cho à, Thì Ngài bỏ ý đi tu à, vui lòng ở lại nhân từ chỉ dân một là được sanh thân trẻ mãi Hai là thân không bệnh không đau ba là sự chết không vào bốn là phiền não khổ đau không còn bốn việc ấy vô cùng gian khó bởi xưa nay đã có bao giờ vua cha bối rối thần thờ không sao giải đáp cho vừa lòng con Tuy biết rõ con mình nghiêm chỉnh, à, Nói ra lời ý định xuất trần. À, Đức vua tìm cảnh cạn ngăn, à, Giữ cho thái tử đừng nắng ra ngoài để trông cung cho ngài vui thỏa nhưng chẳng gì khuây khỏa cho ngôi một à, khi ngài quyên chí rồi à, trên đời không thể có người giữ chân Giữa hoàn thành cung tần mỹ nữ, à, Quân lính tuần canh giữ ngoài trong. Sao cơn vui vẻ tiệc tùng, Mọi người mê mên đã cùng ngủ say. À. Thái tử quyết ra ngoài cung cấm mà thoa khỏi vòng vương vấn vợ con Giả từ đời sống vàng son à, Cùng hồ xa nặc đi chúng ra ngoài Đêm mùng tam tháng hai sao kinh à, Ngài mới vừa mười chín tuổi sanh à, Thầy cho phi ngựa vượt thành Vội vàng dục giá băng mình trong đêm đã xa cảnh phồn vĩnh vương giả thai tử vào nuôi thẳm rừng sâu giống lòng cầu đạo nhiễm màu à, tìm đường thoát khỏi khổ đau buông ràng Giữa rừng núi thênh thang văn vắng, à, Sự an bình soi lắng tâm tư, à, Cỏ cây muôn thú hoang vu, à, Kháng gì như cảnh tâm tư thanh nhàn. Sống trong cảnh yên hàng tịnh mình Với muôn loài không địch không ta Thiên nhiên với vẻ hiện hòa thấy lòng nhân ấy bao la vô cùng nhìn cảnh vật dung thông từ tại à, bồng an nhiên sáng khoái tinh thần sự đời chẳng chung bận tâm à, mọi điều dương mắt thế trần tiêu tan à. Ngài cầu học hai thiền sanh giới à, không sơ hù cảm giác sáng ra la ra và ung đa ca phải điều thừa nhận tính ca bằng mình những thai tự nhận chân ra được à, hai thiền này khó vượt khổ đau quyến từ bỏ vào rừng sâu à, sáu năm khổ hạnh dài dầu tuyết xương Ngài nghiền ngẫm con đường giải thoát à, Chẳng một điều chi khác để tâm Đêm ngày bỏ ngủ quên ăn à, Một hôm kiệt sức ngã lăn bên rừng Người chẳng cù bỗng dưng qua đây à, Thấy thương tình sửa lấy hiến dân à, Tỉnh ra Ngài tỏ lẽ rằng Muốn tu phải giữ sắc thân của mình Thân khỏe mạnh tinh thần minh mẫn à, Thân yếu gầy đau chẳng thành đâu một khi sưng lực dồi dào Dâm à, tâm vượt thoát trận lao muộn phiền Ngài thấy rõ khổ hành vô hiểu à, Khuyên đồng tu nên hiểu dựng đi Pháp môn khổ hạnh chấp nê chối chừng bao kẻ u mê lầm đường Người tu tầm phải nương chung đạo, à, Không lị dục, không bạo ngược thân. Uống ăn ơi nghĩ cân phân, à, Con đường tuệ giác tỏ dần trong tâm. Thấy Ngài lấy thức ăn dùng lái, à, Bạn đồng tu thấy vậy bất bình cho rằng lợi dưỡng thượng tình à, đã làm ngài phải thoái mình chớ lui à, kiều trần như năm người bỏ cả về vườn đai hoang giả tu duyên à, một mình không chút muôn phiền kiên trì tinh tấn hạnh thiền không lơi à, như mặn gương lao chuỗi bóng loáng à, mọi vật rồi soi sáng đâu xa rõ ràng chân lý thật thà ai tham mô nhiễm rồi ra lắng chìm quyên pha bỏ vô minh vô thủy à, dưới bộ đề quyện chí thiện hành nếu như đau cả chưa thành à, Xương tan thịt nát mặt tình không đi um. Ngài chuyên nhân hành trì chánh định à, Tánh chân thường thanh tịnh bản tâm à, Đột nhiên đại ngộ cõi lòng Bao nhiêu kiếp trước thải đồng sáng ra thấy rõ cả đời qua bao cõi ờ, quá khứ từng trôi nổi bao nơi nửa đêm sang được mắt trời ờ, to tường muôn xử bao thời gần xa ro bàn thể người ta vũ trụ đến đầu hôm chứng lậu tận thông Diệt trừ ba đồng buông ràng, Não phiền lâu hoặc tiêu tan hết liền. Bốn chân lý hiện tiền to rõ, Một là đời vốn có khổ đau. Sinh già bệnh trên bấy lo, Đời là bể khổ dây bao trùng trùng hai là hiểu nguyên nhân gây tạo à, phát sanh điều phiền não nhân gian ba là hết khổ niết bàn à, bốn là cảnh thoát buộc ràng khổ đau Đường chân chanh gồm thô tam nhanh à, Để viên thành quả thánh vô sanh vô sanh bân diệt đạo thành à, ra ngoài khổ não tự sanh luân hồi khi thành đạo phật ngồi ngẫm nghĩ à, giao lý ngài huyện bi cao thâm ra ngoài hỷ luận thế trần hẳn là lãnh hội khó khăn vô cùng Bổng ma vương trên không thổ lộ Giao lý ngài chứng ngộ cao siêu Loài người tham máy đã nhiều Như ngọn lửa lớn đốt thiêu kiếp người Giao pha mấy ngược dòng tham ai Cõi ta bà chẳng mấy người tin Xin Ngài nhập diệt lặng thinh, Không cần ban bô pháp âm diệu hiền. Liền khi ấy Phạm Thiên lên tiếng cầu Phật thương phổ biên pháp lành Ba lần bày tỏ chân thành Xin Ngài soi xét thương tình chúng sanh Dẫu cho họ đã thành mê mũi à, Măng dương nhiều các bụi ngăn che Nếu không được Pháp chưa nghe Chầm lưng xa đọa chấm bề bi ai Dẫu giao pháp của Ngài cao diệu à, Vẫn có người tin hiểu sâu xa có người ngộ nhập chân ra những điều chân lý thật là uyên thâm à, xin thế tôn rộng lòng hoan hỷ mở cửa vào bất tử vô sanh xin ngài chỉ giải pháp lành à, để cho ba cõi chúng sanh được nhờ Bận toàn gian như là trên nuôi à, Nhìn thấy đời bên dưới chậm lưng Chúng sanh chìm đắm ai tham Hận thù ngu muội phá tan tâm lành Phần đàn sanh để hành đại nguyện à, đổ chúng sanh phương tiện thần thông từ bi trí tuệ không cùng mà giúp cho tất cả tâm đồng như lai bốn ơn nặng ở đời quyên trả dưới ba đường cứu khổ chậm luân như lai quyết ở trần gian chuyển xe tranh pháp mở tâm muôn loài về sự nghiêm đổ đời của Phật à, Giữa ta bà rân mực khó khăn à, Nhờ Ngài trí tuệ uyển thâm Từ bi quán đại tinh thần bị tha Nhờ bình đẳng nhân hòa dũng mạnh à, Chẳng thoái lùi hoàn cảnh khó khăn Nơi nơi bàn bố pháp mâm Tùy duyên giao hóa muôn ngàn trần kinh Dùng phương tiện độ sinh trình tử Dời mọi người tùy sự căn cơ Thoạt tiên đô bạn cùng tu Đó là nhóm kiều trận như năm người Bốn chân lý rạng người công bố à, Năm vị này giác ngộ nhân duyên Trở thành đệ tử đầu tiên à, Xa gần khắp nẻo Phật truyền Pháp âm Bà la môn năm lâm vị ngộ à, Hợp lại cùng năm vị trước tiên Chở thành sao trùng thiện hiền, à, Đúng theo giới luật giữ gìn không sai. Các vị này được Ngài chỉ giáo à, dẫn thân đi truyền đạo nơi nơi. Đi vào những chốn xa xôi à, cho người sáng tỏ cho đời hết mê. Phật hoa độ anh em ca diêm à, giàu hơn ngàn đệ tử quy y nhớ lời ước hẹn khi đi ngài về dương xá độ trì đức vua sở ước nguyện hôm xưa đa thỏa vua cân liền tỉnh xa chúc lâm xây rồi thính phận chữ tăng à, làm nơi thiệt pháp xuất trần độ sanh Lúc đứng phần thực hành chuyện ba Tại ngôi chùa tỉnh xa chút lâm Vua cha tinh phản mừng thầm mà Liền sai sư giả đính thân đi mời U Đà Di nhận lời xin hứa Người cẩn thận thân tính ra đi Đường xa những quyết kiên trì đã mời được Phật trở về quê hương. Từ vương xa trên đường về nước, phần đổ xanh cũng được lắm người. Bảy ngày ở lại quê thôi, Ngài cảm hoa được bao người xuất gia. Cả dòng họ thính ca theo Phật, à, Nhiều vĩ đà chứng đắng vô sanh. Sau khi thăm viếng gia đình, à, Ngài liền tiếp tục hành trình độ sinh. Thành xa về lộ trình Đức Phật, à, Nơi vua ba tư đặt đương thời. Nhân duyên hồi ngộ được người à, là ông tu đạt đức người chí cao. vốn quyền quý lòng giàu bô thí à, thường giúp người cùng thế cô đơn. Nên người hay gọi tên ông à, là cấm cô độc lòng trong ý này vốn có lòng kính tin trọng Phật Chẳng tiếc chi vàng bạc của tiền Quyết lòng mua cả khuôn viên Kỳ đà thái tử dẫn lên cúng dường Phật hoan hỷ tán dương đến ở với ngàn hai trăm rưỡi tỳ khưu lẽ này chốn ấy thường kêu Dường cấm cô độc rừng cây kỳ đà Chúng lâm mây Phật đà cư ngụ Nơi chúng tăng tầm chỗ tu hành Là nơi thiến pháp độ sanh Là nơi chung thánh thực hành đại bi Nghe vua cha đến kỳ bệnh nặng, Phật xa từ muốn dặm về thăm Bên giường thấy mặn phụ thân, à, Nét buồn ẩn khuất sắc thần kém sinh. Phật thuyết giảng bài kinh bát nhã, Lẽ vô thường vô ngã khổ đau. Nghe rồi khổ não sạch lầu, à, Tâm thông chi giác ngộ liền vô sanh rồi thanh thản bỏ thân đã mục ờ, không còn mang một chút dân dương Ngày sau cái chết phụ vương ờ, Mẹ nuôi Đức Phật vui đường xuất gia sau đó la hầu la con phật à, cũng quyết tâm theo phật xuất gia vợ ngài gia du đà la bỏ đời phu quý làm tỳ khưu ni Phật tiếp tục gần xa truyền đạo Độ bao người rốt ráo không cùng nào là quân thính hoàng thân à, nào là các bậc thượng dân xa gần Đừng phần đã thực hành phổ độ à, biến bao người tuần tự căn cơ Người thân cùng với kẻ sơ Kẻ thì giải thoát, người thì lạc ngang. Trên bước đường độ sanh khất thực ờ, Nhiều canh tình rất mừng gây go Hành trình giao hóa môn đồ Lâm người ganh tỷ bài trò gian manh Tùy phương tiền thực hành cảm hóa Dẫn dắt người sâu giả dạ thành ngai Tình thương chỉ tuệ rộng bại, Người thù kẻ ghét cũng đều độ qua. Như đề bà đạt đa đố kỵ, ờ, Cũng được Ngài thọ ký Phật thân. Anh chàng vô não sát nhân, ờ, Cũng nhờ Phật độ ân cần quy y con voi dạy ngu si mê muội à, cũng nghe lời sám hối theo chân vua a xà thế nhận tâm à, giết cha nhờ phật ngăn năng làm lành Phần dân dũng muôn ngàn phương tiện, à, Tùy duyên mà ứng biện độ sanh. Trên đường truyền đạo làm lành, căn cơ tâm y sáng danh đạo đời Phật răng nhăn chớ lòng phương tiện à, Tưởng cho là cứu cánh xưa nay Nhớ đừng lầm lẫn ngón tay Ngỡ là chẳng tỏ bị mây quất mờ Vần chăng dù chấn như Phật chi, Ngón tay là giáo lý kinh văn, à, Mượn tay để thấy được chăng, à, Chớ cho tay cho là chân mà lầm. Như thầy giỏi rõ nguồn cơn bệnh, à, Tùy bên tình mà định thuốc thang, Thông minh ngu độn nghèo sang, Pháp môn hóa đồ Phật ban chẳng đồng. Sự bình đẳng điểm son đáng quy, Trong tinh thần giáo lý như lai, Nghèo giàu nam nữ không hai, Thái điều bình đẳng tỏ bài sáng trong rằng mau đỏ đấu phân giai câm mà vì mặn thì nước mắng ai hơn mỗi người tanh phần sẵn mầm mà khả năng giác ngộ ngang bằng kháng chi Giao hội Ngài không hề phân biệt à, Nhận cả người hạ liệt xuất gia Ư ba ly trước vốn là thở cạo dài cấm nào ra thứ gì nhưng tu tập kiên trì chứng đăng à, nổi danh về với đứng nghiêm minh lại còn quả thánh viên thành à, quả là hiếm có thân tình quý thai như sen giữa bùng lầy nước bẩn hoa tươi hồng vẫn thoảng hương thơm giữa đời bể khổ tan thương à, sáng hèn đâu phải tự phương sinh thành năm thời pháp góp phần tu tập à, căn cơ tùy thứ bậc thâm cao khi vừa thành đạo nhiễm mồ à, Phật ban giao pháp dẫn vào hoa nghiêm Phàm rốt ráo sức trần đinh thực à, Chỉ Phật cùng với Phật rõ thôi Tối lòng như điếc như đuôi Huống chi tà đạo ai người hiểu ra phần chỉ dài để mà tu luyện à, pháp tâm mình phải nghiệm phải suy pháp môn chân thật diệu kỳ à, tự mình soi đuốc mà đi một mình Muốn đi xa từ gần trước nhưng à, Muốn lên cao tự thấp khởi đầu thính ca các Phật khác nào, Tùy duyên thuyết pháp ngõ hồ khai tâm. Ngài nói kinh A Hàm đa diện Dùm à, cho người thứ bậc ngộ tâm. Bao năm đây đó xa gần, à, Khiến người cao thâm sáng tâm độ mình để thực hành độ sinh đúng mực à, giác mình song tính cực giác người diễn kinh phương đăng để đời à, dùng tâm chuyển hóa tùy người chỉ cho khi đã thấy căn cơ khả dĩ à, vững thế rồi có thể đi xa Bây giờ Phật mới nói ra những điều giáo lý sâu xa thượng thừa. Thời bác nhã tựa hồ giáo pha mà phương tiện dùng để đáp qua sông. Vượt dòng biển khổ mênh mông, đến bờ bên này quyết không trở về sự hoa đồ muốn cho trọn vẹn à, chúng sanh cần những duyên căn cơ khả năng vững được mê mờ như lai mới nói pháp chưa từng bài Phật sinh ở nơi đầy đau khổ Nhân duyên vì phổ độ chúng sanh Ngộ vào chi kiến Phật tâm à, Để lời pho chúc đạo thành tương lai Ngài thọ kia những ai thành Phật à, Bằng những lời chân thật tâm can Kinh văn vận dụng luận bàn Pháp hoa cùng với Niết bàn giảng tuyền Tám chục tuổi báo thân đã hết, nhiệm vụ tròn phó chút ra đi. Hoàn thành đại nguyện từ bi, xa đời trần lý đã vì độ sanh. Gọi A nan một hôm phần giảng đạo ta nay viên mãn cả rồi. Nguyện xưa nay đã chọn lời bốn hàng đệ tử nhiều người vô sanh. Họ có thể thực hành giáo hóa, đem pháp lành chuyển ba đời nơi. Vô thường xâm đến nơi rồi, thân ta cũng xâm đến hồi tiêu tan. Giống như cổ xe tàn và cõi, trước mượn dùng rong ruổi đó đây. Tạm dùng chợ pháp ấy nay Xong rồi còn tiếc thân này mà chi đã đến lúc ra đi thanh thản Đã đến hồi hết dướng trần gian Tinh truyền nhập diện vừa ban Bốn hàng đệ tử bàn hoàng thiết tham có tu bạc đà la tám chục Nên lễ ngài xin được xuất gia Trước hồi hồi nhập thế mà Phật còn hóa độ ông đà vô sanh các đệ tử vội về cho kịp Chỉ vắng ngài ca diếp xa thôi Mọi người đông đủ cả rồi, Phật liền phó chút ban lời ra đi. Rằng y bác trao về ca diếp mà giới luận còn muôn kiếp như thầy. Mỗi kinh yêu lại câu này, Chính tôi nghe được như vậy đầu kinh. Xá lời Phật chia thành tam khói, Mỗi phần dành gửi tới một vua. Gọi là nhờ chung duyên xưa Tặng điều cho tám vị vừa tỏ lòng Giáo pha phần cũng dường bo đuốc Phải chính mình tự thấp mà đi Nương theo tranh pháp hạnh trì Tự mình giải thoát xa lìa tử sanh Chớ dùng vọng hoành hành tâm trí, Mọi sự đời chẳng quy mãi mãi. Sẵn thân tan giả có ngại, Niết bàn an lạc xưa nay trường tồn. Mọi điều đã chúng ngôn chân thật, Phật an lòng từ biệt nhân gian, Hoa rừng muôn sắn huy hoàng, Rải lên chùm kính thân vàng yên hơi Chim sao sát lưng trời quên tiếng Vàng vẫn dường lưu luyến người đi Đau buồn thai phúng điện ly Sáng thân các bụi một khi vô thường Bốn chín năm con đường hoàng pháp Khắm kinh thành lạng mát từng đi Gieo đầy hạt giống từ bi Đã thành lẽ sống tâm chỉ bao người Nhờ trí tuệ rạng người soi sang Khiến bao người thoát nạn lầm than Thấm nhuận khâm cả nhân gian Bổn tâm rộng mở tinh thần sáng ra Pháp Phật nói như sư tử hông mà thú muôn loài nghe đến sợ oai như là sông biển đêm ngày vang rền ác tiếng bi ai khôn trùng Phần chỉ rõ con đường hạnh phúc mà phải tự mình thăm đuốc mà đi Dài rành phương thuốc chỉ vì à, uống hay không uống vì chi tự mình Như biển cả mênh mông vô hạn à, Vốn chỉ thuần vị mắng mà thôi cũng vậy vị Pháp như lai Một mùi giải thoát xa rời tử sanh